Hello, chào mừng anh em quay trở lại với kênh ờ, Cao Tiến Soi Kèo Tối ngày 14 tháng 1 sẽ có rất nhiều trận đấu rất hấp dẫn được diễn ra từ khắp ờ, các giải hàng đầu châu Âu Và mình cũng ờ, không có thời gian rảnh rỗi nhiều để lên video nhận định hết các trận đấu này Nhưng mình vẫn gửi lên nhóm đầy đủ các mã kèo của tất cả các trận đấu cho anh em tham khảo Và mình sẽ chọn những mã kèo có tỷ lệ ăn cao nhất để cho anh em vào trong video này thì mình sẽ lựa chọn nhận định sơ kèo cho anh em trận đấu sớm của thành Manchester giữa ờ, Manchester United và Manchester City. Trận đấu được diễn ra lúc 19 h 30 ngày 14 tháng 1. Hiện tại, Quỷ Đỏ đang đứng ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng với 35 điểm sau 17 vòng đấu, ghi được 27 bàn thắng và đẩy thủng lưới 20 bàn. Còn ờ, Manchester City đang xếp sau đội đầu bảng Arsenal với 5 ờ, điểm cách biệt và đứng thứ hai trên bảng xếp hạng với 39 điểm có được sau 17 vòng đấu, ghi được 45 bàn thắng để thủng lưới 16 lần và 2 năm trở lại đây, Man City thường xuyên gây ra nỗi ám ảnh cho MU. Điển hình như ở trận lượt đi, đội bóng của Pep Guardiola đã đè bẹp quỷ đỏ với chiến thắng cách biệt 6-3. Trước đó không lâu, họ cũng thắng ờ, đội bóng cùng thành phố với tỷ số 4-1. Nhưng ở ờ, thời điểm hiện tại thì ờ, MU đang thi đấu rất hay. Đội bóng của huấn luyện viên Ten Hag đã toàn thắng cả 8 trận đấu chính thức vừa qua và ghi được tổng cộng là 21 bàn thắng. Đặc biệt trên sân Old Trafford, Manchester United đã không thua 11 trận vừa qua với 10 chiến thắng và một trận hòa. Còn về phong độ của Man City, ở thời điểm hiện tại à, trải qua 10 trận thi đấu gần nhất, Man Xanh có được 7 chiến thắng, một trận hòa và hai thất bại, một thất bại trước Benford ở ngoại hạng Anh và mới nhất là một thất bại 2-0 cách đây ít ngày trước à, Southampton và bị loại khỏi à, giải đấu cúp Liên đoàn Anh. Còn về lịch sử đối đầu của hai đội thì Man City toàn thắng 3 trận gần nhất trước Quỷ Đỏ và 6 trên 8 trận gần nhất giữa hai đội kết thúc trận đấu về mức xỉu với không quá hai bàn trên một trận và Man City là đội mở tỷ số 4 trên 5 trận gần nhất khi đối đầu với Manchester United còn về kèo góc và kèo thẻ phạt thì 6 à, trận gần nhất, hai đội kết thúc trận đấu với à, không quá 4 thẻ phạt và tối thiểu 10 góc trên một trận. Những thông số này cho thấy là trận đấu sắp tới mã kèo góc cũng như là thẻ phạt sẽ về mức xỉu với tỷ lệ là tương đối cao và đội hình ra sân dự kiến của hai đội. Man đỏ sẽ ra sân với đội hình à, quen thuộc 4231 còn Man City cũng sẽ ra sân với đội hình tủ 433 và cả hai đội bóng không có sự vấn mặt đáy tiết nào xảy ra